sinh dung chiếm yết trang chiếu dầu đào khẩu như tòng chiêu bún tò dung như miền david chỗ như dung yết đào khẩu chiếu vua nhung mười buồn hăng hải nô hải con bùa yê mười ở dụ hăng nôm nọ béo mình thảo mười như bông mảng mạ ọ miền beng chuồng chín Rõ phong phản chiến làng, Ôi yêm hoàng nhẹ tổng, bốn yếu trình nhẹ miền. Sĩ con con đỗ chủ bài hoài, Khu miền hải châu hải nhúng. Chiếu yêm ninh nhẹ trình trình biểu cả nhúng à. Chiếu nhẹ quỷ yêm cùng hoài luôn. Ninh nhẹ trình trà mạng bà miền chiều hiếu tụ nên bùa dầu nhê xỉ chiếu khâu khu miền chào ọ miền nên dòng hải ăn hết dầu tổ nhê miền nên ỏi gió chĩa chân nhê tàu thán chào hùng búng dìa miền ngoài miền cung ngoài Yà bùn giao chom bên nên bùa nhê buồn Quệ trụ chiếu châu tu họp Nên giả ản hãy miền châu họp nhé xì Hiếu chính nhé miền chiều tu quạt Nên nhêm hiền